còn ba cái vụ làm thuê làm mướn á thì nói gì nói á thật sự ra cũng là là là, là có cái hoạt động phạm pháp nhưng mà nếu bắt mấy người đó, đó là không phải là giải pháp để mà làm giảm đi cái tình hình buôn lậu